Người thất nghiệp, người thì đau đầu không mấy ham hố với công việc hiện tại mình đang làm. Đi làm hay bị làm khó, bị chèn ép không thương tiếc. Vì thủy khắc hỏa, nên tình cảm cũng đi xuống không kém. Người độc thân dần cảm thấy chán nản với việc cứ phải tìm kiếm một người nào đó để làm hài lòng gia đình. Nhưng có lẽ rồi đến lúc nào đó con giáp này cũng phải chấp nhận với việc thuận theo sự sắp đặt của cha mẹ mà thôi. Vận lâm tiếp tài, nhắc nhở người tuổi Tý phải cẩn thận kẻo làm ăn có kẻ hãm hại, tiểu nhân chẳng ở đâu xa mà đang ở cạnh bạn đó, người đó có vẻ khá thân thiết với bạn. Bạn nên đề cao cảnh giác trong chuyện tiền nong, đừng nhẹ dạ cả tin. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, chăm làm việc thiện hay được trời thương. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, mỗi ngày thức dậy vẫn mạnh khỏe là phước lớn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, sống đơn giản thôi, họ tốt với mình, mình tốt lại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 ngày mùng 6 tháng 4 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi cho thấy, bước sang ngày mới, cục diện ngọ Sửu tương hại tác động, nên mặt sự nghiệp éo le hơn mọi ngày. Nơi công sở, cơ quan làm việc khó có thể tránh khỏi thị phi, tốt hơn hết con giáp này nên tập trung vào công việc của mình, kẻo rước họa vào thân. Nhưng, về chuyện tình cảm ngày càng mặn nồng nhờ cục diện hỏa sinh thổ. Bản mệnh khi yêu thì vô cùng nồng cháy, hết mình vì người ấy và không để cho điều gì ảnh hưởng đến lựa chọn của mình. Người độc thân thì hài lòng với hiện tại, đâu phải cứ độc thân là buồn đâu nhỉ. Sửu được chính quan trợ vận, nên mặt công danh tiền bạc có vẻ khả quan hơn mọi ngày. Những bạn đang xin việc, thi cử, học thêm, đang có hướng đi đúng đắn, không bị lãng phí tiền bạc, Sửu biết đầu tư đúng chỗ đúng thời điểm. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đừng bị mắc kẹt vào những giáo điều,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 Ngày thứ năm này cũng dự báo vận trình tình cảm của người tuổi dần được tốt đẹp nhờ mộc sinh hỏa. Bản mệnh và đối phương có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Người độc thân có một ngày vui vẻ với những mối quan hệ xã hội. Thực thần xuất hiện, giúp vận tài lộc của người tuổi dần trong ngày này đang có những dấu hiệu tích cực. Dần hay được lộc từ khách hàng và những người xa lạ. Bạn được cho quà, cho đồ ăn hoặc cho tiền, tuy không nhiều nhưng đủ để bạn vui cả ngày. Đôi khi niềm vui sẽ đến vào lúc tâm trạng bạn ủ rột nhất câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, người hạnh phúc không phải là người khỏe mạnh. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, đừng sợ phạm sai lầm mà không dám làm gì. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, trong tình yêu, buông bỏ cũng là một cách yêu bản thân. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, cuộc sống là những chuỗi ngày mưu sinh. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, bỏ ngoài tai những lời thị phi vô duyên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 nhất là những bạn đang kinh doanh hoặc truyền thông. Bản mệnh nên bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề, càng vội vàng thì càng làm mọi thứ rối tung lên mà thôi. Vận tình cảm nhờ cục diện mộc sinh hỏa nên vẫn tốt đẹp, cứu rỗi tâm hồn của Mão. Gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh nghe lời cha mẹ. Khi yêu, không có bất cứ mâu thuẫn nào quá lớn xảy ra khiến cho tình yêu của hai người sứt mẻ cả. Đường tài lộc gặp thương quan chiếu mệnh, người tuổi Mão phải cẩn thận coi chừng bị mất chức, mất tiền, cướp bóc, bạn cảm thấy muốn thu mình vào vỏ bọc, không thích bon chen với đồng tiền và xã hội xô bồ này nữa. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, không nên giao tiền cho những người mới quen. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, các bạn sẽ gặp tin vui trong công việc. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, bạn thấy cuộc sống không cho mình cơ hội. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, bạn sẽ nói lời từ chối với một vài người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 nên công việc bấp bênh, đặc biệt là những bạn làm chức cao. Càng năng động càng dễ bị nhiều người để ý, ghen ghét. Bạn hoang mang và không biết nên đi hướng nào cho đúng. Nhờ cục diện ngũ hành hòa sinh thổ, nên Thìn cảm thấy mình rất ổn trong chuyện tình cảm. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người thân, khích lệ bạn vượt qua khó khăn. Người đang yêu ngày càng thêm yêu thương nhau nhiều hơn. Đường tài lộc cũng may mắn không kém, bạn đang có suy nghĩ tích cực hơn trong chuyện tiền nong bản mệnh sẵn sàng hy sinh thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của mình để có nguồn thu tốt hơn, để bớt đi phần nào lo lắng về cuộc sống. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Bạn sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Sắp có tin vui, xứng đáng với sự hy sinh của bạn. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Mặt tiền bạc của bạn tương đối ổn. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim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 Bước sang ngày thứ năm này, nhờ cục diện ngủ hành tam hội trợ vận, nên người tuổi tỵ thông thái hơn khi đi làm. Bạn đang tính toán đến việc tham gia đầu tư vào một lĩnh vực mới. Buổi sáng có hơi đau đầu nhưng cuối ngày rất thoải mái, bạn sẽ thoát khỏi khó khăn hiện tại. Cục diện hai hành hỏa tương hòa, điều này giúp xoa dịu những khúc mắc trong chuyện tình cảm của tuổi tỵ. Nay người độc thân sẽ biết được người ta có thực sự thích mình hay không. Người có gia đình hài lòng về con cái, bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Trong ngày này cũng có điểm báo, người tuổi tỵ dễ trúng thưởng hoặc nhận được tiền thưởng do thiên tài chiếu mệnh. Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp này không nên đam mê chuyện lô đề, cờ bạc, về lâu về dài rất có hại. Nên kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của mình. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, lao động chân chính hắt sẽ có thành quả. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, cuộc sống phải có chút khó khăn mới thành công. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc,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 bạn cảm thấy không ai có thể khiến mình đủ tin tưởng để tâm sự. Con giáp này nên học cách cởi mở nhiều hơn để có được hạnh phúc. Nhờ cục diện hai hành hỏa tương hòa, nên ngọ có vận tài chính ổn định. May mắn khi trong ngày con giáp này có thể sẽ được quý nhân nâng đỡ cho nên giành không ít thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Hãy trao cho người thân những câu nói chân thành nhất. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy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 Có người ở xa báo tin vui về nhà, gia đình vẫn mạnh khỏe, bình an. Tình yêu đôi lứa mặn nồng, hãy trân trọng và tận hưởng hạnh phúc mình đang có. Đường Tài Lộc có chính quan nâng đỡ, nên hôm nay người tuổi mùi không phải lo lắng quá nhiều trong chuyện tiền nong, thi cử, xin việc, nhập hàng rất may. Nụ cười giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề còn im lặng giúp bạn tránh xa vô số vấn đề rắc rối. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Cuộc sống luôn bất công,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 thân hãy giữ vững quan điểm của mình để không bị những lời điều tiếng lung lay. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm những người đồng chí hướng với mình, cùng giúp đỡ nhau trong công việc, không nên tự cô lập, không hòa nhập với đồng nghiệp. Hỏa khắc kim, tuy nhiên mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình lại không quá tốt đẹp. Bạn có thể khiến nửa kia tức giận vì một lầm lỡ nào đó. Hãy thành khẩn nhận lỗi để hóa giải những xích mích không đáng có. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy,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 giỏi chịu đựng khó khăn nhưng không thích linh động, phản ứng chưa linh hoạt nên công việc trì trệ. Tình cảm cũng đi xuống vì cục diện hỏa khắc kim. Vợ chồng thì dễ cãi vã xung đột vì chuyện nhỏ nhặt. Những đôi đang yêu thì đối phương có thể mở lời chia tay. Đây sẽ là một cú sốc khá lớn đối với bạn. Trong ngày này với người tuổi dậu, về phương diện tài lộc không có dấu hiệu tăng tiến, do gần đây dậu hay gặp phải mấy người không đâu. Bạn cần phải kết giao thêm nhiều bạn bè, mở rộng các mối quan hệ làm ăn trong kinh doanh, Tham gia những buổi tiệc tùng là cơ hội tốt để bạn làm quen với mối làm ăn tốt. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Không ai có thể cứu ta, ngoại trừ chính ta. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Cố gắng thay đổi người khác chỉ rước vào khổ tâm. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Hành thiện gạt quả thiện, hành ác gạt quả ác.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 người tuổi tuất được cuộc diện ngủ hành tam hợp dần ngọ tuất tương trợ nên công việc may mắn thuận lợi là ngày tốt để bạn khai trương mở hàng nhập hàng mới hoặc xin việc môi trường làm việc tốt những người đồng nghiệp thú vị bạn thật sự không mong muốn gì hơn thiên quan chiếu mệnh lại cảnh báo con giáp tuổi tuất ngày hôm nay hãy cẩn thận với những người xung quanh mình kẻo bị cướp công mất tiền hao của bạn dễ bị kích động nên hay bị người ngoài khiêu khích khiến vận tài lộc bị ảnh hưởng không hề nhẹ về mặt tài lộc, nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên may mắn hơn mọi ngày. Nhiều người nhìn thấy bạn ăn nên làm ra rất nóng ruột, ghen ghét nhưng điều đó chỉ làm bạn thấy hả hê hơn mà thôi. Ăn ở có đức mặc sức mà ăn, sống có tâm thì trời xanh sẽ an bài. cầu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, không thể biết rõ người khác bằng vẻ bề ngoài của họ. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, cuộc sống vất vả nhưng vẫn phải cố gắng từng chút một,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 mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự giãn nứt này và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng nên bỏ mặc mọi chuyện phát triển căng thẳng hơn. Thực thần xuất hiện cho thấy các mối làm ăn của bản mệnh đang có dấu hiệu phát triển khá tốt. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhờ vậy mà nhận được nhiều mối công việc làm thêm. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa,